xin chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha Thì à, video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến à, quý anh chị bà con cô bác Cái à, cách mà để mình có thể tự phá cái thẻ ATM của mình Không ai mà cái thẻ của mình nó bị lộ thông tin hay bị mất nha các bạn Hay là các bạn cho người khác mượn vô tình bị lộ những cái thông tin trên thẻ Thì mình cũng có thể tự phá bằng cách là mình có thể lên app Saigon Bay của ngân hàng Sacombank hoặc là mình có thể à, gọi về tổng đài 1900 4 số 5 hay số 8 để mà nhân viên tổng đài có thể khóa thẻ giùm mình ha rồi ok các bạn thì đây là cái app à, Sacombank Pay của mình ha thì hôm nay mình sẽ dùng app này để mà phá cái thẻ ATM này đó và mở cái khóa mở khóa cái thẻ ATM này cho các bạn xem ha và cái cách tiếp theo á mình sẽ chia sẻ đến à, quý anh chị và các bác là hai cái cách để mình có thể tự đổi mật khẩu của mình ha cho những bạn nào mà mới lấy thẻ ATM hoặc các bạn lấy rồi nhưng mà bị lộ thông tin mình vẫn có thể dùng cái à, thẻ này mình đổi mật khẩu tại nhà hoặc có mình có thể tự đổi à, mật khẩu nha rồi các bạn ơi thì không để các bạn phải à, chờ đợi lâu ha giờ mình sẽ tiến hành mình thực hiện cái cách là mình có thể tự phá thẻ mình hoặc mở khóa cho các bạn xem ha mời các bạn theo dõi video nha rồi các bạn bây giờ mình sẽ truy cập vô cái app Sakamabay của mình nha đó thì đây là cái giao diện chính của mình thì các bạn có thể truy cập vô cái mục là quản lý tài khoản hoặc là trên ờ, góc phải ờ, chỗ hình người nè có cái hình mình nhấp vô đây đó sau khi nhấp thì các bạn sẽ nhấp vô cái mục là quản lý thẻ tài khoản nha giúp mình nhấp vô cái mục quản lý thẻ tài khoản đó thì ở cái dòng thứ hai đó có mục là quản lý thẻ tài khoản các bạn sẽ nhấp vô đây thì các bạn sẽ nhập mật khẩu của mình vô có ờ, do mình đặt vân tay nên mình sẽ nhập vân tay nha các bạn đó còn các bạn nào mà đặt mật khẩu số thì các bạn có thể nhập mật khẩu số ở bên dưới đó thì đây là cái giao diện chính của nó thì cái tài khoản đầu tiên là cái tài khoản à, của cái ví của mình là cái tài khoản Sacombank ha đó thì ở đây mình chưa có mặc định cho thanh toán rút tiền hay là thẻ nó, cái này nó đang bị phá luôn đó thì đây là cái ví à, Sacombank mình hiện tại nó đang bị phá mình có thể mở khóa lên lúc nào ha còn đây là thẻ tín dụng và đây là cái thẻ Visa của mình thì hôm nay mình sẽ dùng cái thẻ Visa này để mình thực hiện à, mở khóa cho các bạn xem ha thì hiện tại cái thẻ này nó đang hoạt động mình sẽ nhấp vô cái chỗ chấm xanh chỗ này nè đó mình sẽ nhấp vô đó mình sẽ nhấp vô cái chỗ chấm xanh này các bạn đó rồi thì nó sẽ đưa các bạn tới cái giao diện là em size hoặc em code nha do mình có thực ờ, có xài em Emerkin nên có cái này còn các bạn nào mà không có xài em Emerkin á thì nó sẽ gửi tin nhắn à, trực tiếp cho các bạn ha thì cái này do mình có xài em Emerkin còn những bạn nào mà không có ờ, em Emerkin thì gửi trực tiếp từ bằng tin nhắn như thế này và mình sẽ lấy bốn sáu, mình sẽ lấy 6 số màu xanh này nó của tin nhắn sao băng mình sẽ nhập vô thôi còn mình có xài em sai nên ờ, mình sẽ nhập bằng em sai nha nó và mình sẽ lấy mật khẩu 6 số như thế này để mình nhập vô nó 261457 mình sẽ nhập vô nha các bạn đó rồi sau khi nhập vô thì nó sẽ tự chạy nha các bạn nó thì nó báo mình đã cập nhật thẻ thành công ha tàn thấy cục thẻ là bạn đang bị khóa nha các bạn đó như vậy là mình đã khóa thẻ thành công ha người ta sẽ không xâm nhập được ha thì đợi khóa thẻ thì mình có thể thì mình có thể đến ngân hàng làm lại thẻ mới đó rồi bây giờ mình sẽ ờ, mở khóa lên cho các bạn xem nè đó hiện tại thì nó thẻ đang bị khóa ha mình sẽ nhấp vô cái chỗ chấm xanh mới nãy luôn đó mình mở nó lên rồi thực hiện em sai của em code thôi các bạn đó mình sẽ nhấp cho em code để mình nhập mật khẩu nha rồi sau khi nhấn ờ, mật khẩu em code thì hoặc là có tin nhắn các bạn các bạn làm gì giúp mình ha đây mình sẽ lấy mật khẩu 6 số để mình nhập vô thôi đó 550 rồi mình sẽ nhập sáu cái số đó vô thôi các bạn đó sau khi nhập vô thì nó sẽ tự chạy luôn nha nó đưa vô mình bên trong luôn đó thì nó báo mình đã cập nhật trạng thái thành công thẻ đang hoạt động nha đó như vậy là mình đã mở khóa cái thẻ thành công ha thì ờ, cái trường hợp này á, thì các bạn nào nhập sai thông tin nó cũng phá thì mình có thể từ vô đây để mở ha đó rồi ok các bạn ơi thì ờ, tiếp theo video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là hai cái cách để mình có thể tự đổi mật khẩu thẻ ATM của mình mà không nhờ đến không cần phải nhờ đến nhân viên ngân hàng ha đó là cái cách mà mình tự đổi tên app Sao Bay hoặc là cái cách mình đổi tên máy ATM ha giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tự lên đổi má lên app Sao Bay để mình đổi mật khẩu ha rồi ok các bạn thì mình sẽ quay trở lại từ đầu cho bạn xem ha các bạn vô cái châu mục nè quản lý à, thẻ tài khoản giúp mình ha các bạn truy cập vô đó thì nó kêu mình nhập mật khẩu nha đó sau khi mà các bạn à, nhập mật khẩu thành công á thì nó sẽ đưa mình thẳng vào bên trong đây nó có hai cách để nhập nha nó thì đây là cái visa băng và đây thẻ tín dụng còn đây theo visa mình sẽ vô ngay cái mục mà mình cần đổi nha các bạn sẽ nhấp vô cái mục là tùy chỉnh thẻ nè tài khoản rồi ở bên dưới cái chỗ là mục tạo mới pin mới nè các bạn nhấp vô đây giúp mình ha đó rồi sau khi nhấp thì nó kêu mình tạo mở pin mới nè các bạn sẽ nhập cho mình là 6 số nha đó 6 số mới nó các bạn có thể uh, lấy số nào tùy các bạn nhưng mà mặc định nó là 6 số thì các bạn nhấp giúp mình là hai lần giúp mình ha đó rồi sau đó các bạn sẽ nhập uh, vô chỗ mà em sai em code nè thì các bạn nào ờ, không có xài em kia đó thì các bạn có thể vô trực tiếp nó gửi tin nhắn về cho các bạn đó còn mình có xài em sai nên thì sẽ vô em sai để mình lấy mật khẩu ha ok thì giờ mình sẽ truy cập vô em sai nè mình lấy mật khẩu sáu số để mình nhập vô mình lấy cái mã sáu số đó mình à, đổi à, mật khẩu lại nha đó sau khi mà có mã sáu số mình sẽ nhập vô rồi xong và đây là cái mã sáu số của mình đó đây nó báo mình đã tạo mã pin thành công nè các bạn đó như vậy là mình tạo mã pin nó báo tin nhắn luôn nè các bạn đó như vậy là mình đã đổi mật khẩu à, mã pin thành công trên app sao bay ha rồi cái cách thứ hai là mình sẽ đổi mật khẩu mà trên máy ATM và các bạn theo dõi cách thứ hai của mình nha rồi ok cả nhà thì đây là cái cách thứ hai mình sẽ hướng dẫn cả nhà là cái cách mà mình có thể dùng cái thẻ ATM này mình đổi mật khẩu ngay trên máy ATM nha các bạn thì cái cách này á, có thể dùng thẻ cũ hay thẻ mới vẫn được ha nếu thẻ mới thì có thêm cái bước kích hoạt nha đó rồi mời các bạn theo dõi cách mình đổi mật khẩu ờ, trên máy ATM, ATM nha đó thì hôm nay mình sẽ nhờ ông anh của mình để mà đổi mật khẩu nha đó thì hiện tại anh sẽ lên đây à, đổi mật khẩu giúp ha thì trước khi mà à, vô máy á, thì các bạn quan sát giúp mình cái thẻ ha các bạn để cái chữ sơ băng và cái chip nè có cái đèn chớp bên chỗ này cái chỗ này là cái khe đưa thẻ nha mình sẽ đưa vô chỗ này nha đó thì các bạn đưa đúng chiều thì nó mới vô cái thẻ nha đó nhìn vô màn hình thì nó để là hệ thống đang xử lý quý khách vui lòng đợi trong giây lát đó thì trên màn hình nó nổi lên là tiếng Việt tiếng Anh mình sẽ nhấn ô tiếng Việt nha thì ở chỗ là quý khách là vui lòng nhập mật mã thì các bạn nào có mật mã thì nhập vô bên dưới còn à, các bạn nào không có thì các bạn nhấn vô tạo pin mới nè thì nó kêu mình nhập số điện thoại thì các bạn có thể nhập số điện thoại của mình ở à, dòng ở chỗ này nha đó các bạn sẽ nhập vô đó thì sau khi nhập điện thoại xong mình kiểm tra số điện thoại lại thì các bạn nhấn vô xác nhận giúp mình ha đó sau khi nhấn vô xác nhận thì nó sẽ để là hệ thống đang xử lý vui lòng đề trong giây lát đó thì cái này nó báo dăng thẻ ra nè nó báo mình sai số điện thoại thì các bạn lưu ý giúp mình điều này ha thì các bạn khi mà đổi mật khẩu thì các bạn sẽ nhấp trúng ngay cái số điện thoại mình đã đăng ký với ngân hàng mới được nha bạn nếu mà các bạn đăng ký sai số điện thoại cũng được đây mình sẽ nhập lại cho các bạn xem nha đó các bạn sẽ thực hiện như mình hướng dẫn này giờ tao tác rồi đổi mật khẩu đó nhập số điện thoại mình vô rồi sau khi nhập số điện thoại thì, thì mình sẽ kiểm tra lại số điện thoại các bạn nhấn ô xác nhận đó hệ thống này xử lý nè đó hệ thống này xử lý với khách tôi lòng đợi trong giây lát thì à, nó sẽ báo là thẻ đây là thẻ mới nha thì nó báo như thế này là thẻ chưa kích hoạt mình nhớ nhấn ô xác nhận để mà cho nó kích hoạt ha nhấn vô đó còn thẻ cũ thì nó sẽ đưa thẳng vô như thế này luôn đó thì nó gửi tin nhắn về sáp số như thế này cái tin nhắn của Sacombank gửi cho ngay số điện thoại tên máy điện thoại bạn ha đây để mình chỉ rồi sau khi mà đây đây là cái tin nhắn của ngân hàng Sacombank gửi vô máy điện thoại của mình mình sẽ lấy 6 số ở cái dòng tin nhắn cuối cùng nha mình lấy 6 số này mình nhập vô 801 220 nè mình sẽ nhập vô bên dưới này đó sau khi nhập đầy đủ 6 số như các bạn thì các bạn sẽ nhấn ô xác nhận ở bên phải nè ok thì nó kêu mình là quý khách vui lòng nhập mật mã mới thì bắt đầu cái mật mã này là của mình nhé, mình sẽ tạo mật mã mới nha các bạn có thể tùy chỉnh ờ, nè, mình sẽ nhập 6 số mà các bạn lưu ý là nhập hai lần giúp mình ha 6 số đầu phải giống 6 ờ, số cuối ha sau khi nhập 6 số này nó kêu nhập thêm cái nữa nè đó sau khi các bạn nhấn thì nó tự chạy khỏi cần nhấn xác nhận các bạn đó thì nó báo mình là đã đổi mật khẩu ờ, thành công nè ha quý khách lui vui lòng thực hiện giao dịch đó ở đây thì có nhiều giao dịch như là tra cứu ờ, thông tin nè mình có thể theo vô đây tra cứu rồi mình tra cứu cái ờ, số dư đó, số dư mình còn bao nhiêu đó. rồi ok thì đây là cái số dư của mình còn bao nhiêu đây ha còn mấy mấy ngàn nè thì mỗi lần thực hiện giao dịch thì nó sẽ kêu mình nhập lại mật khẩu thì mình sẽ nhập cái mật khẩu mình mới đổi mới nãy nha các bạn đó nhập sáu số thì nó sẽ đưa mình vào bên trong đó, như vậy thôi mình có thể thực hiện các giao dịch còn lại rồi thì video mình đến đây là kết thúc thì Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.